Xin chào à, tất cả anh em ngày hôm nay tôi à, tiếp tục giới thiệu cho anh em về những cái sản phẩm mà anh em đi chơi tài xỉu anh em không cần phải mang bất cứ những cái đồ chơi gì anh em đến sân chơi mà anh em chỉ cần duy nhất một cái máy phân âm hồ tài xỉu thì à, anh em đến sân chơi thì anh em áp dụng với cả cái kinh nghiệm đánh của anh em nữa thì là cái bộ đồ chơi này nó mang lại hiệu quả cho anh em rất là cao nhé. thì cái bộ đồ chơi tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái máy phân âm máy phân âm một tài xỉu Thái Lan bao mọi tiếng ồn cho anh em nhé Đấy, nó bao tiếng ồn cho anh em một lên tới 90 phần trăm đấy thì uh, cũng có rất là nhiều anh em gọi điện đến anh em uh, hỏi và muốn được tư vấn về cái máy phân âm thì cũng nói luôn với anh em ở trên video này cái máy phân âm này ra là nó có thật và và nó báo chuẩn xác cho anh em lên tới 7 đến 80 phần trăm và cái cái dòng máy phân âm này thì anh em phải chơi những cái dòng máy phải bao được tiếng ồn đấy thì giá của cái ờ, máy phân âm mà anh em muốn chơi được muốn chơi được ở những tất cả những cái sòng đấy, những cái sòng lớn thì tất nhiên nó sẽ ồn rồi đấy, anh em phải mua được cái cái cái dòng máy ờ, phân âm bao ồn cho anh em thì là anh em mới chơi được ở những cái, cái đấu trường lớn đấy thì anh em có hỏi tôi như vậy thì tôi cũng tư vấn cho anh em đấy, anh em muốn mua được cái máy phân âm mà anh em chơi được thì là anh em thứ nhất là anh em phải phải ờ, có cho mình hay là anh em phải biết được chỗ điểm bán nó uy tín thì ờ, hiện nay trên mạng anh em đã biết rồi có rất là nhiều cơ sở hay là có rất là nhiều những nơi và bán những cái dòng máy phân lâm nói chung là anh em về anh em không chơi được giá cả thì nó nó rất là rẻ đấy rất là rẻ thì anh em anh em chỉ cần nghĩ đơn giản thôi cái đồ máy phân âm này anh em đến sân chơi mà anh em không cần phải mang cái gì Đấy, anh em chỉ cần cầm một cái máy thôi mà nó báo chuẩn tài chuẩn xỉu cho anh em thì tất nhiên rồi cái giá mà để mua được cái máy như vậy thì nó sẽ phải nó sẽ phải như thế nào anh em nhé chứ không có cái giá mấy triệu đâu Đấy, nói luôn cho anh em như thế anh em nào mà đã từng mua cái dòng máy đấy rồi Đấy, thì là anh em cũng uh, nên cân nhắc lại sau khi mà anh em bị một lần anh em sẽ biết được phải làm như thế nào để cho anh em có thể mua được cái dòng máy chuẩn anh em đi đánh nhé thế thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái ờ, dòng máy tài xỉu là dòng máy ờ, phân âm hồ tài xỉu Thái Lan đấy cái này nó bao ồn cho anh em luôn nhá nó bao ồn cho anh em nó bao gồm được khoảng tầm 80 90 phần trăm thì tất nhiên rồi cái gì không có cái gì 100% cả nó bao gồm cho anh em thì nó cũng chỉ bao gồm cho anh em 7 80 phần trăm là khá là nhiều rồi Đấy, thì ờ, đây chính là cái dòng máy phân âm tài phân âm hột tài xỉu Đấy. hay là cái máy nghe hột tài xỉu Đấy, nó nghe được tất cả những cái hột tài xỉu anh em nhé không trừ bất cứ cái loại hột tài xỉu nào cả hột tài xỉu nào nó cũng nghe được tại vì à, đơn giản thôi hột tài xỉu nào nó cũng như hột tài xỉu nào vậy không có cái hột tài xỉu nào mà phân âm phá tiếng hay là cách tiếng được cả nhé nói luôn cho anh em như thế đấy thì cái dòng máy này bình cờ sở tôi đấy, đang có và mới nhập về cho anh em đấy, nhập mới nhập về cho anh em mới con đấy thì anh em nào mà muốn tìm hiểu anh em nào mà muốn ờ, sở hữu một cái dòng máy phân âm Đấy, mà nó bao gồm cho anh em mà nó giúp cho anh em đi đánh hay là anh em đi nghe ngồi tài xỉu ở mọi sân chơi thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại này hoặc là anh em không mua anh em không mua những cái ờ, dòng máy này thì là tôi cũng sẽ tư vấn cho anh em được những cái đồ chơi mà nó giúp cho anh em đi chơi được và nó hiệu quả nhất 2020 này cho anh em nhé Đấy, thì tiếp tục trở lại với cái ờ, máy phân âm cái máy phân âm này khi mà anh em đi sân chơi thì anh em chỉ cần bật một cái nút nguồn duy nhất này lên đây nhé đấy bật nút nguồn duy nhất lên và anh em bấm cho tôi một cái nút đọc đó thì là anh em đã chơi được đấy, còn đây là cái báo dung của nó đấy, cái báo dung của nó thì cái máy này nó có hai cái chế độ báo thì à, anh em nào mà muốn biết thêm thì anh em cứ liên hệ với tôi hoặc anh em đến cơ sở anh em test cái um, dòng máy phân âm này thì đến cơ sở tôi cũng nói luôn với anh em này đến cơ sở anh em cầm nắp chén đĩa hột tất cả đồ của anh em đấy thì anh em đi ra ngoài anh em test chứ không phải test ở trong nhà tôi nhé đó và thứ ba nữa là cái à, dòng máy này nó bao ổn cho anh em đấy, bao ổn là như thế nào đấy, tôi sẽ lấy cho anh em để cho anh em cái à, hột này là hột hoàn toàn là hột chợ nha anh em này đấy anh em đấy máy nó rung nha đúng không anh em đấy máy hoàn toàn không rung đúng không anh em đập thoải mái luôn đấy nói to thoải mái làm bất cứ cái gì nó sẽ không bắt được những tiếng hồn ở bên ngoài mà nó chỉ bắt được cái bộ hồn thôi anh em nhé đó đúng không rất là hiệu quả cho anh em đấy thì ờ, cái bao ồn nó giúp cho anh em chiếm tới khoảng tầm 60 phần trăm cái phần thắng của anh em đó. thì rất là cần anh em anh em mua được cái dòng máy phân âm này dòng máy bao ồn này cho anh em đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ thử cho anh em vài chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhé thì cái dòng máy này nó báo cho anh em như nào đấy, một dung dài là có mặt 5 và 6 hai lúc ngắn nó là có mặt một mặt hai và một ngắn một dài là mặt ba mặt bốn thì là thường theo như kinh nghiệm của tôi đánh cái dòng máy phân âm này thì là anh em một ngắn một dài anh em lên bỏ đấy, nó là ở giữa giữa tài và xỉu đấy, nên là anh em rất là khó anh em đánh nếu mà anh em đỏ thì anh em có thể đánh tài đánh xỉu đó là tùy anh em nhé đấy bây giờ tôi vào tôi test cho anh em này test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả đó nhé Đấy, một dung dài đúng anh em một dung dài thì có mặt 5 hoặc mặt 6 nhé thì dựa theo đó anh em đánh tài đó có mặt 5 lên tài đúng anh em tiếp tục này Đấy, vẫn là một dung dài nhé một dung dài anh em tiếp tục anh em đánh tài luôn đó bốn năm sáu này tiếp tục một dung dài mở cho anh em đấy ba sáu sáu hai cái ngắn hai cái ngắn này xỉu có mật nhất mật nhị thì anh em căn cứ vào đó anh em mình xỉu nhé đó một hai sáu này đúng không anh em rất là chuẩn xác một dung dài tài đó hai ba sáu một dài một ngắn một dài một ngắn anh em bỏ nhá thì em bỏ ra nó là cái gì đây có mặt tam xỉu một dung dài đánh tài Đấy, 3 4 6 hai ngắn xỉu Đấy, cái chén này chén phản đầu tiên cho anh em nhá tiếp tục lại hai ngắn chén này nó là gì xỉu đó đấy là cái dòng máy phân âm tài xỉu bao ồn cho anh em đây đấy nó hoàn toàn là nó không không không, không uh, cho anh em nhé nó chỉ bắt được những cái bộ hồn này thôi đó một dung dài đấy tài đúng anh em nó rất là hiệu quả cho anh em nhé đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái dòng máy phân âm tài xỉu Thái Lan mà bao ồn cho anh em thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại 097241 nhé và anh em ép Zalo thì anh em ờ, nói chuyện qua Zalo cũng được và anh em gọi điện trực tiếp cho tôi cũng được đó thế thì ờ, video này làm đến đây hết chào tạm biệt các anh em anh em xem video nhớ đăng ký kênh và để ờ, xem được những cái video về cái dòng máy phân âm này nó hiệu quả nhất để cho anh em đỡ bị mua phải những cái dòng máy mà anh em về anh em không chơi được hoặc là những cái dòng máy mà hàng kém chất lượng anh em nhé chào anh em